không mẹ không không mẹ yên hoa lan lan phong lơ không mẹ sang san chỉ là hù lơ không mẹ sang họ chỉ là lông lơ san ta cha mi ngay tơ si tan ta cha mi ngay cần lơ nhìn lò bê bùn thay dám tên à mẹ ngỡ tu sa sa tu nan re yang lo san lo be chia chân na à, do cho chiều đầu châu ni ta na san an chiếu rồi là pin bữa đấy chẳng ô nhân na sẽ xịt tiền qua ô 天挂米哇是米梅黄了，不fin 的东啊，人马出大，都见哦。 สตานโจเอเตียวละฟังเปเดเช่นยางเสมอยุนนะโอพี่โอ sẽ đổ tan sẽ tan số tiêu là tin bữa để quê tin à si tiền qua ơi si tiền gì mi mà si mi mê 在的老爷什么酒，问为。老爷那什么酒，修了。 thân sang mô này sinh nhân sai khô lơ <clears throat> nhớ xin để bê à, hăng à sẽ chẳng lô yang sen liềm mà tao lễ xin lo chiu chiu bé trời à lo sen liềm tiêu ti ngà lơ xin nhân đế thăng ngà ca nhắn tôi lu quân tế bố nhỏ tu sinh sun na sin po mi ala xin sai bé mi hoa ta na se me hiu le me hiu le chín a se tung cho tai lơ cho biên đế cá bê yam to sang ơi trăng nhân à, sĩ sĩ mi la sẽ chưa tỏi ô in lo thọ chủ bé có nghĩa là winner ờ, suy sẽ ờ, ô phiêu là chia nhang bé à cha vừa xin áo ô bùi lô đam bìa bé khu à vi na sơ khu à mẹ bia có e thiếu uh, à win à sơ sơ win mang à hello quê chú bé à xuân nó nhớ na xây mèn ô siêu ơi phi tu có lâu nhân à sa suy mẹn à ô tòng à đáp tía bé à yo phải nói có bài ô phía mà sao về sẽ ô về phía lo tông cha bé à trang xin à ô quê ơi y tu tha mô khoa sa lúa lâu áo thiên địa bé à ว่าครัวหรอต่ออทำมาควายันโลต้องยางาอินโลอที่อิน na yam phun na hao se ơi khâu khi ya ngô ina sinh nhân ya ô tan lo pin bừa về à phê nên tông phiêu thun na ở can diêu ở à can diêu thun na to à thun mới thi ngao mà à siêu à lo cả nghìn na mà to à than mê tiền là ơi phạm mà to, à, làng chiêu béo tê cần na pê lô phang chú à, miêu ta na cho win ô chú lâu à to sẽ bé bố lô và yam chiến ơi phạm sao à liang chỗ yam à hong lo trên ôi trên lo